Nam mô thầm phương sa mối bồ tát nam mô cầu sa mối bồ tát ma ta cúi đầu lại trước bồ đài còn sinh sam hối tự dài ăn nặng xưa nay lỡ phạm điều răng do thân cầu ý bị màn vô minh gây ra nghiệp dữ cho mình xa sanh hại vật chẳng tình xóm tương giết ăn hoặc ban khôn lượng vì lòng tham lợi quên được thiện nhân quan quan tường bao cõi trần trầm luân biển tối chịu phần khổ lao Xen ra nhân vật khác nào à, Hãy nhân nhân hại mắng vào trả giá Lại thêm trộm sáng cướp tài công người cực nhọc hằng ngày làm ra lòng tham tinh bãi lô ba mù kia cái nọ lấy mà nuôi thân hoặc nuôi nguyên thuộc xa gần làm cho người phải lắm lần than gian tà dâm tội nặng muôn liệu toàn chưa sanh làm đàn chẳng ai vợ con người phải làm tay mừng trình thân tiên phải tai tiền đời xấu cha hổ mẹ xa chồng lẻ vợ ra rời lửa đôi giọt ngon giả dối ngoài môi chuyện không nói con có rồi nói không dùng lời đâm thọc hai lòng phần chia quyến thuộc vợ chồng anh em mang nhiên cười đũa va dèm xóm làng cô bác chị em không trường nói lời vô ích dây như phí giờ quy bao hết chưa đến chiều uống rượu sanh hại rất nhiều ham ăn mê ngủ nói đều chẳng kiên sai xưa ngã gió đi xiên nằm bờ té bụi như điên khác nào loạn tâm cuộc trí mòn ao nhiều người vì rộn biết bao hư nhàn sang tham nhưng của người ta mong sang đọt được lòng tà mới ưng nến sân nóng giật không chừng toàn làm hại chúng bấn khuất trong lòng Xê mê tin và chẳng phòng à, Nghe đâu theo đó không thông chánh tà Chẳng tin Phật Pháp cao xa hợp thầm di diệu bao la trên đời nhau nếu con cố ý phạm lỡ nhi hoặc là vô ý lỗi thời điều răng hoặc xuôi kẻ khác bảo tàng hoặc nghe tay ác lòng hằng vui theo phạm nhầm ngủ giới thầm điều vì nhân thân khẩu ý nhiều lầm sai lỗi từ kiếp trước lâu dài đến kiếp hiện tại biệt này lắm phen hoặc vì tà kiên đã quen khinh khí tam bảo lòng bèn chẳng tin cho rằng người trên hết sinh phạm vào đoạn kiến tội tình nặng tai hoặc phạm tường kiên tội dày xong sao đền ta sanh lai như thường tội nhiều kể cung không lường vì con ngu vốn không tường phân minh dễ vui tam bảo hại mình bởi nhân không thấu vô minh nghiệp tà cho nên chớ tâm mới là tôi tâm chẳng rõ sai ngoa thở đầu qua nên tờ giải đã lâu để cho quan cảnh mặt dầu kéo xoay khác nào bèo bị gió quay linh tinh giữa biển vật giờ bờ sông xem con tội nặng chậm chồng mà kiếp xưa cho đến hiện trong kiếp này con xin sám hối từ đây nguyện cầu tam bảo đức dày độ cho tội xưa chẳng hạn nhỏ to vật cà chẳng cho thêm vào tâm lành dòng trí nâng cao cải tà quy chánh chu vào phật môn cho con hồn đến nơi cõi Phật thể tôn gần kề thoát dòng khổ não tôi mê hướng miệng cực lạc mọi bề thành tới ngày nay dân à, bỏ việc đời căn lành gieo giống chẳng rời công phu mặc ai danh lời bôn xu con nguyện giữ hạnh người tu thoát trần trước là độ lấy bản thân sao dâm quy tuốt được phần tiêu diêu sám hối tội lỗi đủ điều duyên lành đều cung ít nhiều kết say tôi xin hồi hương quả này tao đến quyên thuộc nơi đây cho tường cùng là thân thân ta phương hoặc đã qua già hoặc thường hiện nay chung sanh ba giới bốn loại vô tượng hô tương chẳng này đâu đâu nghe lời thành phật nguyện cầu xin mau tụ hội lãnh thâu qua này bằng ai xa cánh chưa hay cầu xin thiên chung minh ngay giới cùng thấy điều thọ lành hưởng chung dứt rồi tội lôi thoát vòng nạn tai Nguyện nhiều tăng chung đừng tài đã thành thành qua quần khai đạo lành Nguyện cho Phật Pháp tịnh hành năm ngàn năm chẳng phước lành